hai một bay Vâng, các bạn, đây là khu biệt thự Đại Phú Gia Mình lên cao gió, hiện tại gió rất to các bạn Gió rất là to Đây, các bạn, Gió rất là to phía trước chúng ta là một, một cái vòng xuyến rất là lớn à, rất là đẹp à, à, tổ hợp khu biệt thự Đại Phú Gia này ừ, được ờ, đầu tư bởi một công ty trách nhiệm hữu hạn là Phú Hiệp ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn thì khu biệt thự Đại Phú Gia này là có một cái vị trí rất là đất địa đây Đây, các bạn thấy con đường đó là con đường quốc lộ 19 hướng từ à, đại con đại phú gia đi à, lên à, cầu bà di hướng đi gia lai bên tay phải chúng ta là mà là một con sông đó. rất là rất là đẹp rồi mình sẽ đi ra ngoài cổng mình giới thiệu cho các bạn từ cổng vào ha rồi lên để cả xí nữa hiện tại ở đây là quy hoạch à, mới quy hoạch nha các bạn còn à, rất là nhiều đất trống thì nhà cửa thì cũng còn thưa phía trước chúng ta là một chung cư rất là lớn à, cái đoạn đường à, mình thấy đó là hướng đi về với phía nhà ba Đống Đa thành phố Quy Nhơn chúng ta thấy luôn cái tòa nhà của à, đã do rất là to các bạn ơi à, cái tòa nhà của à, giống như của FLC rồi mình sẽ quay luôn ha rất là đẹp đây đây là cầu nhân hội à, nha quý các bạn đây là một những cái cầu à, trước kia được à, mệnh danh là cái cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nhưng bây giờ thì những cái cây, cây cầu khác đã vượt mặt rồi mình đi lui một chút để mình đi tìm cái cổng của à đây mình thấy rồi cái cổng của à, vô khu biệt thự đại phú gia này cho các bạn xem nha rất là đẹp hình toàn cảnh trước cái cổng ờ, đại phú gia là một cái vòng xuyến rất là lớn nha các bạn và những cung đường rất là đẹp hiện tại gió rất là lớn cho nên mình đang chú tâm vào điều khiển cái flycam của mình rồi để mình bay sát vào cái cổng mình à, sẽ giới thiệu cho các bạn à, biết thêm là à, cái đô thị này cái khu biệt thự này nó sầm út tới tới mức nào nha mà nó hiện đại như thế nào nha. có lẽ cao các bạn không thấy rõ đúng không rồi các bạn thấy cái cổng biệt thự chưa rồi nha rồi mình lấy focus cho cái cổng mình thấp xuống xíu nữa cho các bạn coi ha rồi phía trước chúng ta là cổng của biệt thự à, Đại Phú Gia được đầu tư bởi công ty trách nhiệm Phú Hiệp thì à, diện tích của cái à, dự án khu biệt thự này là khoảng 35 hecta nằm ở khu sơ của phường Nhân Bình thành phố Nhân rồi hiện tại là nhà cửa các cái ờ, biệt thự trong này cũng rất là thưa nha các bạn theo mình nghĩ thì cái giá thành ở đây chứ cũng không không hề rẻ đâu cho nên là đây còn rất là ít rồi mình đi một vòng cho các bạn xem cái nhà cửa ở đây nha thì kiến trúc của nơi đây thì ờ, rất là hiện đại riêng mình thấy cái cổng thì ờ, những cái họ tiết hoa văn trên cái cổng thì rất cổ điển mà mang phong phong cách hiện đại các khu biệt thự này view đưa ra là những cái nhánh sông các bạn rồi sẽ đi vòng mà hướng bên này cho các bạn xem ha rồi, rồi tiếp tục hiện tại gió rất là lớn cho nên mình chăm chú các bạn rất là đẹp phía trước chúng ta là đầm thị nại đầm thị nại có cái cầu à, thị nại bắc qua hướng bên à, đi nhân hội các bạn thì à, lát nữa mình quay cho các bạn biết là cái con đường từ hướng đống đa mình đi về khu công nghiệp nhân hội đó ba hướng flc và các cái địa điểm khu du lịch mình đó rồi đi nhân hải thì co eo gió là đi hướng bên đây nha các bạn đây các bạn sẽ thấy được cây cầu đây chính là cây cầu à, nhân hội cây cầu à, một thời được mà mệnh danh là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam rất là đẹp hướng đầu cầu bên kia là à, khu du lịch cửa biển nha các bạn đó là hướng mà trắng trắng có hướng 12 giờ của mình đó là cây cầu ừ, là bên đầu cầu bên kia là là nhà khu du lịch cửa biển và các ờ, công ty xí nghiệp ở ờ, bên khu kinh tế nhân hội đó rồi mình sẽ xây cho các bạn xem ha rồi phía trước chúng ta tiếp tục hướng 12 giờ là đó là cảng quy nhơn cảng biển quy nhơn rồi mình sẽ đi tiếp chọn đoạn đường để cho các bạn xem ha mình đi xuống hướng cái này cho các bạn xem À, hiện tại ở đây cũng rất là thưa chưa có nhiều uh, uh, khu biệt thự nổi lên cho lắm nhưng mà rất là đẹp hệ thống đường bộ thì làm rất là quy mô hoành tráng đó, trước chúng ta là những cái uh, cái ô đầm người ta nuôi tôm rất là tự nhiên các bạn có nuôi tôm luôn có uh, tự nhiên luôn có những nhà hàng chen nhau trong cái uh, vườn nước rất là đẹp rất là đẹp đây hướng đây là những cái à, trục đường này là trục đường hướng đi về ngã ba Đống Đa thành phố quy nhơn trên trục đường này cũng mới thi công lại các bạn rất là đẹp luôn phía bên tay phải của màn hình chúng ta thì đó là một cái uh, ờ, chung cư uh, không biết là cái chung cư đấy là một chung cư tên gì nữa đây mình sẽ đi cho các bạn xem rất là đẹp thì về ở bên tỉnh Bình Định Quy Nhơn Bình Định mình là hiện địa điểm ờ, du lịch ờ, rất là nhiều nha các bạn gió rất là to các bạn ơi mình đang chăm chú và mình kiểm tra cái flash cam của mình rất là to đây các bạn thấy cái cầu rất là đẹp không đây. đang sang trong những cái ờ, bờ đê trong cái cái đó là những cái ngôi nhà hàng nha các bạn một là khi nào các bạn đi tới Quy Nhơn thì hãy ghé ờ, vào các nhà hàng để thưởng thức các món hải sản tươi sống rất là ngon rồi rất là đẹp đó, phía trước chúng ta đó là thành phố Quy Nhơn nha các bạn rồi mình sẽ xoay một vòng về hướng quốc lộ 19 mới đi hướng ờ, đi Gia Lai cho các bạn xem ha đây đây là cả tòa chung cư để mình à, rồi đây mình sẽ đi ở đây còn rất là là, là nhiều những lô đất trống nhưng mà cơ sở hạ tầng thì à, cũng đã sắp hoàn thành rất là đẹp nơi đây là một cái ờ, khu biệt thự có thể nói là bậc nhất quy nhơn trong thời gian sắp tới khi các bạn mà đi muốn đi du lịch tới quy nhơn thì có rất là nhiều địa điểm nha các bạn à, kỳ co eo gió hòn khô rồi à, À, like và bit rất là nhiều đây đây là con đường quốc lộ 19 mới nha các bạn à, đường này là mới uh... xin lỗi các bạn mình có điện thoại đây là mới uh, thông đường mới đi nha, được nha các bạn đây mình sẽ đi dạo một vòng cái ờ, con đường cho các bạn xem rất là đẹp hướng ờ, đường quốc lộ 19 này là đi thẳng lên ờ, cầu Bà Di hướng đi Gia Lai đi Gia Lai các bạn sắp tới thì mình cũng có nghe thông tin là có là một đường cao tốc từ mình đi Gia Lai hay sao mình cũng mình cũng chưa rõ lắm mình chỉ nghe vậy thôi đó đường này đang trong à, giai đoạn à, thi công cái à, hệ thống cây xanh đó các bạn chứ còn điện đồ là cũng là xong nói chung là tương đối xong rồi đây mình sẽ xoay tại cái hướng đi là rất là xa rồi nha các bạn mình sẽ quay cái flycam quay trở lại à, xin lỗi các bạn thì trong lúc bay mình quên à, phòng mắt thì nhớ cho nên là à, nó thể nhưng mà mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn biết à, là cái à, tổ hợp khu biệt thự này nó đồ sộ rất là quy mô rất là hoành tráng thì phía bên của tây phải của mình này là sông nhánh sông đủ về cái đầm thị nại thì à, chắc có lẽ là mình à, dừng clip tại đây hy vọng rằng à, các bạn thấy yêu thích cái video này thì ủng hộ cho mình bằng bấm đăng ký rồi, xin chào các bạn bye bye